riêng bên đây việc làm rằng Okay. Все мы сделаем каждый день. И ставим riêng riêng ngay với những mẹ nhé một tâm riêng ngay nhé Teşekkürler Cemre'cim. 你觉好。 Dẹp đây dịp lại như trước đây bị em 一个愿意的话，也也不管。你关也。 liên quan về um, chương trình video liên quan ờ,

Сегодня я не лаптю.